chào quý vị và các bạn đến với điện máy Thịnh Thành cũng như điện máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đây là máy vặt lông gà Đấy, thì uh, như các bạn đã biết những sản phẩm bên chúng tôi sản xuất ra thì đều là hàng chất lượng Đấy, như máy vặt lông gà đây thì toàn bộ máy là bằng inox Đấy, tôi sẽ quay uh, qua sản phẩm một lần cho các bạn xem nhé Đấy, thì đây uh, hiện tại đây chúng tôi đã lắp sẵn đây là có ba uh, ba con lông gà lồng 55 đấy thì con sứt cuồng lòng 55 nó sẽ làm một lần được uh, ờ, 2 đến 3 con gà hoặc 1 đến 2 con vịt đấy lề có sẵn ba con ba con trong gà lồng 55 này Đấy. lồng 55 tức là đường kính đường kính lồng nó là 550 phân 55 phân đấy đây thì tôi sẽ quay chi tiết sản phẩm cho các bạn xem đây là máy do chúng tôi sản xuất này toàn bộ bằng inox này miệng da của máy này thân này inox toàn bộ luôn từ chân máy Đấy, đây đổ máy ra các bạn xem luôn đấy phần khung dưới này, inox toàn bộ luôn đấy, ngay trục sẽ có hai vòng pin lớn như này đấy, bully nó bully đôi chạy dây bully đôi luôn đấy, chạy motor dây đồng toàn phát toàn bộ chân máy khung máy bạn đã thấy đều là inox hết toàn bộ luôn không có một chút nào thép phê luôn đảm bảo là vì ờ, cái nước làm gà làm vịt thì nó sẽ có độ ăn mòn độ muối cao nên là dùng inox này nó sẽ đảm bảo là không bị gì xét tuổi thọ máy cao hơn đây phần ờ, cái này ờ, ra của máy thì à, máy đợt này chúng tôi làm sẽ cải tiến một chút là cái miệng ra nó sẽ không có ba nấm ngược mà là độ à, sẽ chúng ta sẽ làm độ vát độ sôi như này để khi à, nước và lông hà chảy xuống nước sẽ dội trực tiếp luôn nó chảy ra luôn không phải gạt như trước nữa Đấy. đây thì máy sẽ được làm toàn bộ những bộ phận sẽ làm độc lập với nhau Đấy, được lắp ráp với nhau để sau này chúng ta cần vệ sinh hay là thay thế phụ kiện gì chúng ta dễ dàng hơn Đấy, như là phần chân máy và phần lồng ở trên sẽ được bắt những con ốc như này Đấy, bốn góc, mỗi góc ba con ốc Đấy. Tổng là 12 con ốc như này Ốc vít này chúng ta chỉ cần muốn tháo cái lồng trên ra để thay mâm hoặc là để thay bi các thứ chúng ta chỉ cần tháo 12 con ốc này ra thôi mỗi góc mỗi góc ba con ốc này chỉ cần tháo những con ốc này ra chúng ta thể thay những bộ phận kia bên trong luôn đây thì uh, máy vào trong ga bên chúng ta xuất sẽ phần motor sẽ được uh, bắt con ốc ngoài này để chúng ta công dụng của nó là tăng dây cu loa tăng giảm dây cu loa tùy vào nhu cầu của mình Đấy, thì uh, mình ví dụ như làm ít một một hai con thì ta nới lỏng dây cu loa ra để tránh trường hợp nó bị chảy ra gãy xương đấy, còn nếu chúng ta làm nhiều thì chúng ta căng dây loa lên đấy máy sử dụng rất đơn giản thôi đây còn ở phần trên thân máy thì ở trên ngay cái phần thành lồng chúng tôi lắp sẵn một đường ống nước như này đấy, chúng ta bắt nước trực tiếp vào đây đấy và khi uh, bật máy lên cắm nước vào nước đang là xung quanh đấy để rửa trôi cái phần lông nó bám vào thành lồng và gà giữa chúng ta sẽ bắn nước vào nó sạch sẽ hơn đấy thì uh, đây chi tiết ờ, vào ờ, cái phần nấm của bên điện máy cường linh chúng tôi sản xuất này cũng như điện máy tỉnh thành này đấy nấm vân dày mềm dẻo đấy, để đảm bảo là cái phần con gà con vịt nó va chạm vào nấm thì không bị gãy cày da gãy xương và làm cho con gà con vịt mình ờ, sau khi vặt lông sẽ đẹp hơn không bị bầm dập không bị gãy đấy nó sẽ cải tiến hơn so với những dòng máy kém chất lượng khác như là những máy của Trung Quốc hay là những dòng máy nó kém chất lượng thì phần nấm nó sẽ thô và cứng Đấy, thì vẫn vấn đề đó sẽ dẫn đến trường hợp là khi chúng ta làm con gà con vịt nó sẽ bị uh, gáy mỏ này gáy xương gáy cánh hoặc là có thể dập thịt Đấy, thì sản phẩm chúng không được đẹp thì tất nhiên những cái phần đứng như này sẽ cải thiện cái, phần, cái, cái những cái lỗi đấy và để đảm bảo cho những bà con mà sử dụng máy để vặt thuê thứ thì khách sẽ yên, tâm hơn khi chúng ta khi khách này giao cho chúng ta những con gà con vịt mà chúng ta làm nó sẽ sạch sẽ đẹp đẽ hơn toàn bộ đây thì à, thanh long sẽ có 4 à, tầng nứng Đấy, 4 tầng 3 tầng trên là nấm dài và tầng dưới cũng là nấm ngắn cái phần nấm ngắn này nó sẽ có công dụng là cản những cái phần chân gà mỏ vịt nó sẽ lọt vào cái khe này này khe mâm này Đấy, thì tất nhiên thì mà chúng tôi sẽ làm sẽ được gấp mép và được hàn thành xung quanh thế sẽ không tránh được cái trường hợp là ví dụ như ờ, những con ờ, chân cái chân con gà hoặc cái mỏ con vịt nó lọt vào khe này đấy nó sẽ không bị uh, dập cũng không bị gãy đấy, cái mỏ thì ngay cái thành uh, viền thành này chúng tôi đã hàn này hàn bo xung quanh đấy. người nó ngắn này nó sẽ khi con gà con vịt nó quay cái phần đúng này nó sát này đấy nó sẽ tránh những cái trường hợp mà ga vì nó lọt vào những khe này đấy toàn bộ là ở trên là ba hàng đúng dài đấy, ở dưới là một hàng đúng ngắn đấy ở ngay thành cái mâm của máy này mâm máy chúng tôi sẽ bắt năm ốc như này thứ nhất là ốc ở dưới trục này đấy trục này là đi thẳng vào dưới trục bu luôn còn ờ, ở dưới sẽ có một cái đĩa đĩa sắt đấy đĩa bằng sắt bằng thép tôi làm đĩa bắn bộ nóc này đấy, tôi vừa quay các bạn xem đấy đấy thì uh, phần đây là phần đĩa bằng uh, bằng gang của nó này bằng thép là bằng gang đấy bắt quát bộ nóc như này rất là dày dặn chắc chắn luôn đảm bảo là cái mâm này nó không bị rung lắc trong quá trình sử dụng cũng như là khi chúng ta bỏ gà vịt vào nó bị nặng nó cũng không bị uh, ờ, dẹo không bị rung lắc trong quá trình đấy để bảo chúng con gà con vịt chúng ta sau khi uh, được làm lông sẽ được sạch sẽ và nó không bị bầm thịt bầm da các thứ hai cái phần trục của tôi có bôi một lớp silicon vào để tránh trường hợp nước nó dò dỉ xuống phần uh, ờ, bu và gang motor ở dưới đấy, thì chân máy chúng tôi có bốn bốn cái cao su này để nó bám vào nền nhà như là không bị dò dỉ điện nước chung hoàn thành là thấy chúng tôi test silicon vào hết này bộ lớp silicon chung quanh thành lồng đấy cái phần đứng của bên chúng tôi sẽ được dập nổi này đây các bạn là thấy CL68 đấy toàn bộ nấm là CL68 hết cái phần nấm này nó khác với những phần nấm kém thị trường đấy là phần à, đế của máy à, đế của nấm này nó sẽ là bản rộng hơn đấy. nó sẽ bám vào cái thanh của cái à, lồng hơn và nó không bị trường hợp nó bị tuột ra trong quá trình chúng ta bỏ con gan vịt nó kéo ra thì nó sẽ bám lại nó sâu hơn đấy cái thành chúng ta nhìn thẳng cái thành nó rộng hơn nhỉ lít dập nổi CL68 Đấy, vân dài chắc chắn đây thì sau đây sau đây tôi sẽ cắm điện máy chạy thử các bạn xem nhé máy sử dụng điện là 220V motor dây đồng Đấy, tôi sẽ cắm điện các bạn xem luôn tôi có sắm điện 220V đây sẽ cắm được đầu vào sau máy Đấy các bạn để ý cái con ốc của chị rất trục này Đấy. chứng tỏ là máy chạy rất là cân mâm không bị liệm Thế đây là toàn bộ chi tiết sản phẩm máy vặt lông gà lông vịt cho điện máy cường linh cũng như điện máy thịnh thành sản xuất cũng như phân phối thì các bạn có nhu cầu mua máy vặt lông gà lông vịt hoặc là những dòng máy như vặt lông dê lông chó hoặc là mua những phụ kiện máy như núm cao su đấy thì vui lòng liên hệ điện máy cường linh hoặc điện máy thịnh thành qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình hoặc qua nếu các bạn ở Hà Nội thì à, qua trực tiếp à, cửa hàng địa chỉ số 36 à, đường Cổ Điển Na xóm Bảng xã Tư Hiệp Sơn Trì Hà Nội cảm ơn các bạn rất nhiều nhớ like đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo thì uh, ngoài ra những dòng máy và tông gà thì tôi có những máy uh, chăn nuôi như là máy thái chuối máy thái chuối này rồi máy ép cám này hoặc là máy tuốt lúa đấy máy sấy chuối các thứ thì các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với máy cường linh để để biết thông tin về sản phẩm cảm ơn các bạn rất nhiều